sân sơn định là nơi sở tại thấy một người suối dài oan tuần khúc minh chân trường sinh có nước tẩy mau 你。 long. thiêng bà thương tân đoan soi tỏ thêm non một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa à sông đăng chúa soi sáng gần xa soi cho non nước nở hoa bốn mùa soi từ thành thị kinh giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời về bách kiểu sớm chiều cả ba tay khơi bể bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu Sân định là nơi sơ tại khói nhà nguyệt cầu quốc thái dân an thuần hòa cảnh thanh bà long long chầu hồ phục suối giải oan ni dài khúc minh trần ni y, y, y, y. vàng thác bạc như in in tức thú thành ta mọi cảnh